aya bose ne mure kwa makreño payotai na mene makai na mai na ka grego masahire ahi ati na felipe kha pu irihire felipe se beksai wa matiri maka galilea ja pahiri maka makari rihire ahi ati ro kha pu ina onse nin hire tirore jesure nindu ha sa nirihire tina tiene tioro felipe andre pure tire ja uro warihire ahi ati na phuaro jesure ja ure Tia yauri baro Jesuti naneo seni yaure. Yu masu no kwamaku baro kariro hija. Yure hipitina tiño payotipa mi pure hirotanina. Mi pure ta nina. Posto kanta masaran yauinija. Tuare yaspare yapapu maren yaerache. Ti yaspare maren tuerache kun yaspata tuaroka. Ahiro ti yaspare maren yaribaro dichatiroka. Arilla pae masajiare pira totu boca masa. A totu na kwamakere vascuera na pichakapu wanaka masa. Arilla pae masajiare a totu noskana kwamakemene a hirukunaka. Yeyare yoaduana yebuere nono tuoga masa. Masa a yoana masaka yehito pure hinaka. Yeyare yoarirore yepukuse wachiamene nyinoka. ni de Jesús. Ani tu si once ni namone. Mi pure yu y a n o jaheri ponatiha. Je pukure dosa ni kari yu. Mai. Yu y a n o yu de tore joy tia yu re. Ni bukari yu. Tire niera ha yu. y a n o yu de tiro. Kito ta ariya papure tai. a n o yu y a n o yu de tipa mi pure hiro nina. ni yaure Jesús sale t o b o i n a r e Ayua ose ni le tobuskirore. Mai, m e t u a r i rohiare mi pureñoga masane. Ni re Jesús tobuskirore. Toane chimba no pud duskuru kuatare. Tuari rohiare m a s a n e ñ o t u s e Mi pure ahi ke p a r i t u r i ñ o i k a m a s a n e Ni no kuatare. Toani no kuata c h i t e o a toi duskuina masa p a j e ose ni ne. Wispohi ka a k u a t a r e nire masa anjo jesure yauro nire nire paina masa ose nire jesuse mua no pu jire todo tiro anino kuatairare masa sere todo tiro anino kuatare mi pure arilla pa maskeina tiñana yoari burire buri darero katinane arilla pa maskeina tiputorore mastinone kuano ka kuamaske ahi ku jire cruza pu timakondas poche phá chứ mặc xa nên giữ mẹ này mặc cái na thì bà trên chỗ ấy cả giữ nile Jesús ani à, no cruza puto yaria à tore yauro nile Jesús masane toani chi thiwa masa se tiro là onse nine kwa makajale tihore tui onse nina Cristo hipiti da cholipe hiroka ni hoatia toani hoache mure masendo ne kwa makawarkali rore do se hiro baro mure cruza puma kondas mà masa Maseno kuamakɨwaukaliro noajijalitiro. Ni sinituretina. Tianichɨ oseni yɨti de Jesús. Buriaro toñe masichin yoaro seta hikɨ masare kuamakɨ yare nono masichin yoaja yɨ'ɨ. Baro kurero ka mɨsamene hisi yɨ'ɨ. Mɨsane yɨbuechɨ mipɨre tioga ñane mɨsan yoera tikitire kuamakɨmene mɨsa'an jirɨkutɨ kitire. Yɨbuere ina na tianoi tini na yuaro se ta tiwatore masierar. Ye buriaro yuaro se hiriro tija. Ahi ke masane bueke kwama ke yare nono masichin yuaha chơi Mi pura yewato cả mất maskutuaga. Ní ah, maskutuana yeyeina hina kamasa. Nile Jesús. Ani ya usted se do tiwa kaware.